hướng dẫn cách bóc bát hương và cách đặt bát hương. Với người Việt trong gia đình, ngay cả những người theo công giáo, nhà nào cũng có bàn thờ và một linh vật không thể thiếu được đó chính là bát hương hay bát nhang dùng để cắm cây hương sau khi đã thắp. Nhưng việc đặt bát nhang hay bóc bát nhang thì không phải ai cũng rõ. Trong mỗi gia đình, bát hương được coi là biểu tượng tâm linh trên bàn thờ. Bát hương là nơi giáng của các hương linh, thần, thánh, tổ tiên. Việc thờ cúng thắp hương lên bát hương là hình thức hội tụ tâm thức bởi khi cầu cúng, thắp hương chính là nơi gửi gắm lòng thành của người đó đến tổ tiên thần linh. Thông thường, bát hương trong gia đình người Việt thường thờ ba cấp bậc, đó là thờ Phật, mong sự bình an đến với gia đình, hóa giải tai ương. Thờ thần, các vị thần thổ công, lòng mạch, tài thần, tiền chủ là những người cai quản mảnh đất nơi cư ngụ, cầu mong gia đình ăn ở yên ổn. Thờ gia tiên, bao gồm tổ tiên họ nhà mình và các bậc phụ thờ theo tổ tiên. Nếu như có cả gia tộc, nhà ngoại, thì bắt buộc phải làm thêm bát hương và ban thờ khác. Một, Cách đặt bát hương Tùy vào vùng mà có cách đặt bát hương khác nhau. Ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và những cư dân gốc ở đây thường đặt ba bát hương trên đế tam sơn của một bàn thờ. Cách đặt bát hương cũng phải tuân thủ thứ tự từ ngoài nhìn vào. Bát bà cô tổ bên trái, thổ công chính giữa và gia tiên bên phải. Trong đó bát hương của thổ công lúc nào cũng phải to hơn và đặt cao hơn hai bát hương còn lại. Nhiều gia đình phải đặt quá nhiều bát hương trên bàn thờ là không đúng cách Điều này không chỉ khiến không tổng hợp được sức mạnh mà còn không hợp lý nếu như theo thời gian số người mất trong gia đình tăng lên thì không đủ chỗ đặt bát hương. Ngoài ra một số gia đình ghi rõ tên bát hương là thờ ai, đó là cách đặt bát hương sai. Một việc cấp kỵ vì thể hiện sự phạm thượng với bề trên. 2. Việc bóc bát hương Muốn bóc bát hương, gia chủ cần phải nhờ cài thầy để có thể là các sư thầy hoặc pháp sư. Để bóc bát hương, các thầy chú nguyện, thỉnh thần linh Phong linh tổ tiên, những người đã khuất về an nhập. Đây là việc cung cấp các vật thờ cúng có nguồn năng lượng ban đầu và sau này trong quá trình thờ cúng, năng lượng đó ngày một tăng trưởng, khiến cho độ lên thiên ngày càng cao. Đây cũng là điều giống như khai quang, điểm nhãn cho tượng mỗi khi đúc xong để tăng lên khí và cũng không cho các phong linh hỗn tạp tá vào. Theo dân gian, chỉ sau khi hoàn thành công đoạn này thì việc mới biến một vật từ vô tri trở nên linh thiêng, Bát nhang mới có vị thổ công, thần linh, gia tiên theo chứng minh khi chủ nhân vái cúng và tạo nên linh khí để có thể giúp đỡ độ trì cho gia chủ. 3. Quy trình bốc bát hương Những chiếc bát hương khi được tạo ra thì chỉ là một vật vô tri làm bằng sứ hay đồng. Chỉ sau khi được thực nghi nghi thức bốc bát hương thì mới trở thành linh vật thiêng liêng để cắm hương và nhang, thờ cúng. Nếu như bốc bát hương không đúng cách thì cũng giống như nhà không có chủ. Khi đó thần, Phật, tổ tiên giáng lâm độ trì ma quỷ cũng chen chân để quấy phá. Vì vậy mỗi gia đình cần tuân thủ những quy trình bốc bát hương dưới đây. Không mua loại bát hương có chữ Hán viết ở thành khi mua bát hương. Sau khi mua bát hương về, tiến hành rửa qua nước muối rượu gừng, pha một chút nước hoa hoặc thả cánh hoa hồng để thơm tho sạch sẽ. Sau khi phơi xong hoặc xong hương trầm, nước rửa xong đổ ra sân hoặc vẩy quanh nhà, tuyệt đối không đổ xuống cống. Sau đó lót ở bát đáy nhang một mảnh giấy trang kim vàng theo quan niệm người xưa, bát nhang đã được làm đúng pháp thì có cốt. Có bát nhang có bảy thứ báo như vàng, bạc, ngọc, mã não, san hô. Tối thiểu có ba thứ, vàng, bạc, ngọc được bọc một tờ giấy tráng kim, có bút đỏ được làm phép chú bút, chú giấy, chú mực ghi một số chữ. Trong bát nhang còn có tiền âm, tiền dương màu đỏ mệnh giá mang năm số được gấp thành các chiếc thuyền được xếp xung quanh khối cốt thất bảo. Tiếp theo là đốt cho bếp bằng rơm nếp hoặc chấu không nên cho cát vào vì sẽ rất nặng. Sau cùng là đọc kinh hay chú mật tông, tiên gia tùy theo môn phái của thầy để ăn vị bát nhang. Khi làm phép đầu tiên, người bóc bát hương cắm cây chữ thọ bằng đồng để thắp hương vòng, cắm chính hoặc ba cây nhang tùy bát của Phật hay các thần khác. Lúc ăn vị cần đặt bát nhang ngắn hay sao cho mật nguyệt. Nằm trên trục, vuông gốc với bàn thờ và theo hướng bàn thờ và bát nhang chính ở vị trí giữa. Chỉ khi hoàn thành các công đoạn bóc bát hương này thì bát hương mới chính thức được đưa vào sử dụng làm vật thờ cúng và mới có đủ linh lực. 4. Sử dụng bát hương Sau khi bóc bát hương xong, gia chủ cần phải đặt nơi sạch sẽ, không nên để nơi uế tạp. Trước Tết, các gia đình thường sửa soạn sắp xếp bàn thờ. Tuy nhiên, trước khi làm phải khấn vái, xin phép, chỉ được di chuyển chén nước, bình hoa, đèn, đỉnh đồng, chứ tuyệt đối không được sử dịch bài vị, bát hương, khi vệ sinh bát nhang, bài vị phải lấy tay giữ không cho xây rồi lấy khăn lau sạch. Ẩm, phun rượu cho pha gừng, giả nhỏ, nước hoa lau cho sạch. Nếu bát hương đã có quá nhiều chân hương thì có thể xin rút bớt để lại 5 chân. Những chân nhang đã nhổ cần phải đốt thành cho rồi đổ xuống suối. Khi cầu cúng thắp hương phải mở rộng cửa, thắp đèn trước và sau đó rót nước, rượu, rồi thắp hương và khấn cúng. Thắp hương theo số lẻ là 3 hoặc 5. Nhớ rằng khi thấp phải để hương cháy đều, dùng tay phải nhẹ cho lửa tắt, không thổi. Khi cắm hương, cần phải cắm ngay ngắn mới có tác dụng thỉnh cầu tới những nơi mà chúng ta cần đến. Đồng thời không cắm chồng các chân hương lên nhau nhằm tránh tạo ra những lớp thô và thanh và phòng bốc hỏa. Nếu gặp hiện tượng bát hương tự nhiên bốc cháy, theo dân gian đó là điềm báo âm, liên quan đến việc thờ cúng, bầu mã có điềm hóa dương, liên quan đến cuộc sống hàng ngày và nhà cửa. Khi đó cần hỏa hết, nhưng nhớ phòng hỏa hoạn, đừng dùng nước chập tắt, tránh thủy hỏa giao tranh. Nếu đang cầu cúng mà hương tắt, cứ để thế mà châm lửa tiếp. Đừng nhổ rồi đốt lại, bởi khi nhổ lên cắm lại thành hương thừa, mất gốc, cúng cầu mất linh nghiệm. Cổ nhân cho rằng, ngoài lý do hương kém phẩm thì cần phải phân biệt. Hương tắt ở phần trên là ở thiên, liên quan đến nóc nhà, bàn thờ. Hương tắt ở đồng giữa là nhân, liên quan đến các thành viên trong gia đình. Hương tắt ở đồng cuối nghĩ đến địa, liên quan đến màu mã, đất cát. Như vậy, không chỉ bốc bát hương, đặt bát hương mà còn rất nhiều điều cần biết xung quanh bát hương. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp bạn đọc hiểu thêm về những vấn đề, về những điều nên và không nên cùng các nghi thức thờ cúng tổ tiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.